chào mừng mọi người quay lại kênh của mình hôm nay thì à, có một đôi loa kiểm âm tên là Monkey Gibbon E Monkey Banana Gibbon E mình sẽ làm cái video hướng dẫn mọi người cách kết nối rồi cách cắm như nào nhé đây trước mặt mình là đôi Gibbon à, E cái đôi này thì nó dùng cho được à, những cái phòng có không gian hẹp khoảng từ 12 mét trở xuống nó vừa nếu mà trên 12 mét thì nó hơi loãng cái đôi à, này là đến từ thương hiệu à, Monkey của Đức được sản xuất ở Trung Quốc nó à, công suất của nó khoảng đâu đó dưới 28W trên một cái loa nhé đây là cái ờ, mặt trước của cặp loa cái loa này thì nó có màu ờ, màu trắng màu đen và màu đỏ là đối với bông nghe nếu mà cái bông nam nó sẽ thêm ờ, màu vàng đây mặt sau của nó đây mặt sau của nó thì cái loa nó sẽ bao gồm một cái ờ, cục chính này thành cục này và một cục phụ thì bao giờ mua loa mình cũng sẽ có một cái dây giống như dây điện như này chiếc tay mình cầm này thì mình sẽ cắm từ cái loa chính kẹp vào đỏ vào đỏ đen vào đen sang cái loa phụ ở cái mặt là sau loa chính thì nó có những cái đường kết nối này ví dụ như cái đường input này input này là nó đỏ trắng này theo loa sẽ có cái dây này đỏ trắng này theo loa có cái, cái, cái dây đỏ trắng này là một cái đầu 3,5 à, đầu này là mình có thể cắm vào điện thoại vào laptop thì mình cứ cắm thẳng vào thôi cắm thẳng vào nó sẽ nhận và nếu mà mình không cắm ờ, điện thoại cắm laptop ấy, thì mình sẽ dùng cái dây hoa sen để cắm vào các thiết bị của mình như là sao cạc hay là các đầu đi dây hoặc là controller thì mình sẽ dùng dây 2 ra 2 cái đây là hai này mình sẽ dùng cái đầu đỏ trắng 2 ra 2 hoặc là dây hoa sen đấy sau này nó có một số cái lưu ý mọi người dùng nên để ý này. ví dụ như là cái gạt này mình thấy 230 không ạ 223 mình à, điện khu vực châu Á mình cụ thể là Việt Nam mình là mình để 23 có một số bạn gạt sang gạt, sang 110 thì cắm vào nó sẽ cháy cho nên mình phải để 22 nhé đấy là lưu ý quan trọng mình lấy cái gì mình dán đè lên cái tem chẳng ở cái cục chính này này nó có hai cái chỉnh tần số ở trên là chỉnh tần số 2 ở dưới chỉnh tần số lâu thì nếu mà mình bình thường mình cứ để cái nô mần mình để ở giữa là mình để cái nấc không decibel cái lâu là mình để không decibel đâu. còn bình thường nếu mà vặn lên 6 này vặn lên 6 có những cái bài nhạc nó thiếu mình vặn lên 6 nhưng sau đấy cái bài nó thừa thì mình lại phải vặn lại nó rất là mất công nên mình cứ để không được decibel còn à, thừa thiếu là mình chỉnh ở trên à, bàn DJ hoặc là à, ở trên sau cạc thì nó auto rồi nên là mình cứ để không decibel là dễ nhất Đấy. không decibel hai để không decibel rồi ở dưới cái đường đỏ trắng input này nó có một cái đường sắp ao nghĩa là mình sẽ cắm nếu bạn nào có cái sắp ấy mình sẽ cắm ở đường ao để vào cái suốt của mình Thế là lấy tín hiệu ra suốt lúc nào là vậy còn đây là cái dây nguồn cắm nguồn đó. ở cái mặt trước này ở cái mặt trước ấy thì khi mình bật nguồn lúc này nút bật nguồn đồng thời là nút volume luôn nhé bật vào lên nguồn này thì cái bluetooth này nó sẽ tìm cái bluetooth cái loa này kết nối bluetooth là sẽ tìm tìm cái thiết bị ghép nối bluetooth của mình còn nếu mà mình không dùng bluetooth mà mình dùng cái dây hoa sen hay là dây 3,5 do hoa sen ở phần đường sau nãy mình vừa nói ấy, thì mình phải ấn vào cái sọt ra này nhé cái này nhé là chuyển tín hiệu chuyển như nào đấy ba cái chuyển chuyển về cái phần mà nó kêu là có ba cái ấn mình ấn như nào mà đúng cái đèn mà nó kêu là được còn cái AUX in này là mình cũng biết rồi đúng không ạ cắm đường AUX vào cái này là đường, đường phone cắm vào cái phone đây này mình à, dùng bluetooth thì mình ấn vào cái giữ cái nút của bluetooth này cho nó nháy nháy cái đèn bluetooth này để nó tìm nhau tìm thiết bị ghép nối ấy, thì trên điện thoại này nó hiện là ghép Gibbon e nếu mà cái điện thoại của các bạn nhé mà đang ghép nối cả cái à, Bluetooth nào khác rồi mình phải ấn quên thiết bị đi thì nó mới ghép nối thiết bị mới được mình ấn đây chờ tí cho nó kết nối mất khoảng 10-15 à, giây để nó kết nối đây có chữ đã kết nối này thì bây giờ mình đã dùng được ừ, à, bluetooth từ điện thoại qua mình sẽ bật thử nhé vào youtube bật thử bất kỳ cái, cái, cái mình vào SoundCloud đi không vào youtube vào SoundCloud lấy nhạc mà có cái bay nghe cho nó này phải bật bài bất kỳ này đấy cái này là nút nguồn này đồng thời nút volume này vặn lên theo chiều kim đồng hồ nó sẽ kêu to này lúc nãy mình vừa nói cái ờ, nút sọc dao này nút sọc này đấy mình ấn như này thì nó sẽ không kêu mà nó sẽ kêu trong trường hợp là mình cắm rác hoa sen đằng sau đấy như này là cũng có thể rác hoa sen này đấy cái màu màu xanh này thì mới là youtube này rồi mình đã làm à, cái video ngắn hướng dẫn mọi người qua qua cái cách kết nối cũng như là cái à, cách sử dụng cái loa kiểm âm à, Gibbon E thì mọi người xem xong video nhớ ấn like, ấn sub rồi chia sẻ video giúp mình để có động lực mình làm nhiều video tiếp theo đến đây thì cũng, cũng kết thúc video thôi cảm ơn